à, ưu tiên cho cô bán cô 800 ngàn là rẻ hơn lắm rồi mà bán 700 là thôi là khó bán nè cây này nè ưu tiên luôn hả 700 đèn không đèn không là bao. bán cây đèn không là không có cái bao đựng đèn không có bao rồi ờ, vậy lấy cây này được rồi con dạ 700k vừa bán vừa tặng luôn nhưng mà không có bao dạ dạ rồi chào cô nha chúc cô ờ, biết chơi đánh đàn guitar nha đàn này 6 giây dạ trời ơi cũng dễ thương ghê mấy mấy bạn ơi đi mua đàn đem đúng 700 vô trả giá 700 rồi, bán rẻ luôn nhưng mà không có tặng bao nếu tặng bao là lỗ rồi xong mọi người